đeo khẩu trang vô đeo khẩu trang vô anh em ơi hello cả nhà nhé đang chuẩn bị ờ, về tiếp 3 ờ, tấn gạo nữa nha bữa nay là cho bóc giác hên quá bữa nay có con hiếu nó qua để bóc giác phụ đây về tiếp uh, ờ, 3 tấn gạo nha cô chú anh chị xuống đây vác gạo đây đây ta đang vác giọng nó chạy sát vô đây nè dựng vào bên đây đi ở trên đây là anh em mình à, sáng cũng mới cho hết 500 kg rồi giờ đây là 500 kg để à, tối nay chuẩn bị à, chút nữa xuống 3 tấn gạo xong thì anh em mình sẽ bắt đầu à, đi tiếp tiếp tục đem vô kho nha <laughs> trong đây thì còn cũng gần 2 à, tấn lận mì trứng đồ đây kho này hồi mình sẽ chất trong kho này 3 tấn này là của à, bên à, công ty à, cổ phần công Minh ở Bình Dương hỗ trợ cho bà con phải có hàng ở trong đây chất mới được đi trời ơi trời vừa vừa thôi anh ơi anh đập nó Ê, bao một bao có bao bao có bao ủa cái bao trong trọng là nó làm sao vậy ta năm mươi luôn á cái gì luôn luôn đi, ẩm đâu Em sợ nó ẩm gạo nha Cái gì thỏ? Ẩm gì vậy? Xuống vắt gạo kìa con Giác xong 3 tấn Giác xong 3 tấn gạo này thở oxy hết chân luôn Bữa nay khỏi đi phát luôn Dạ đúng rồi, ngay chỗ quán Đại Ngân Food Beer nha Cô chú anh chị, điểm tập kết của anh em mình Hiện tại nữa thêm 3 à, tấn nữa là anh em mình đã dự trữ được 5 à, tấn gạo 3 tấn này là của bên à, công ty cổ phần Phong Minh ở tại Bình Dương hỗ trợ cho đồng hành cùng với Phước Cần Thơ để hỗ trợ cho bà con chuyển từ Đồng Tháp về đây á xe à, chạy hồi sáng giờ mới tới bao năm chục ký Giác xong này xong tối nay chắc ở nhà luôn quá Tối nay hết đi phát luôn <laughs> Chiếc xe tải này ven được không? được không? Còn à, bên đây là anh em mình đã chuẩn bị đồ sẵn để à, tối nay phát cho bà con Sau khi mà phát 110 à, phần quà cho bà con với chợ Tân An xong Đây là những phần quà để hỗ trợ cho bà con tối nay tiếp tục Gồm rau củ quả với mì trứng đây chuẩn bị ở đây cũng là một trăm mấy phần nữa nè rau củ quả mì trứng và bên kia là đây biển số xe của Đồng Tháp nha cô chú anh chị xe từ ờ, người ờ, đại diện mua hỗ trợ là công ty cổ phần à, Phong Minh mua ở bên Đồng Tháp và chuyển về tới Cần Thơ ờ, đồng hành cùng với anh em của mình Phước Cần Thơ để hỗ trợ cho bà con lấy ra để lấy gạo. Còn bên đây là gạo anh em mình chuẩn bị cho tối nay thì hôm nay à, nếu mà cho hết 500 kg bữa nay nữa là bữa nay là anh em mình cho khoảng một tấn rồi cứ ngày nào cũng 6 700 kg cả tấn thì cũng à, rất là may mắn khi mà được à, sự chung tay đồng hành của quý mạnh thường quân hỗ trợ giúp cho bà con trong cái những lúc khó khăn ngay mùa dịch này Mình thấy giác lẻ đó rồi mé trong đây là kho đồ của anh em gạo ngoài đây là gần 2 tấn với ờ, ngoài 3 tấn nữa là 5 tấn hồi sáng thì nếu tính luôn có 6 tấn mà cho hết tấn rồi này chắc cho mấy ngày à, à muốn đứt rồi này là sữa sữa này thì Phước để ờ, hỗ trợ cho khu ờ, giả chiến cũng của một bạn Mạnh Thường Quân gửi hỗ trợ hỗ trợ cho bệnh viện giải chiến số 1 trứng này thì để nữa hỗ trợ cho bà con 2.000 trứng mì thì à, Phước vừa mới đặt thêm 300 à, thùng mì nữa chắc khoảng à, tuần sau sẽ về tiếp 300 thùng mì để cho kịp cái tiến độ bữa nay là thứ sáu rồi thì thứ bảy chủ nhật thì có thể là mình đã cho đứt cái khoảng mì này rồi thì thứ hai là về tiếp 300 thùng mì nữa gạo bên bệnh đó trứng này thì ờ, còn khoảng ờ, ngàn mấy ngàn mấy trứng trứng gà ngàn mấy trứng vịt thì hai ngàn rồi cái này chắc phải cho gọn vô này 3 tấn gạo lên cấp vô kho tất cả những phần gạo này tại vì ở ngoài hết chỗ để rồi phải chuyển vô đó luôn là để hỗ trợ cho bà con của mình trong ờ, những lúc khó khăn thở Dạ chị Kim Tiến thì ờ, tất nhiên ờ, khi công ty đó hỗ phần hỗ trợ thì Phước chỉ đọc cái tên thôi còn cái vấn đề uh, Bình Dương cũng đang dịch thì tất dạ. nhiên là Phước theo Phước nghĩ thì chị ta hay là công ty họ cũng hỗ trợ cho Bình Dương à. Cái này là bên công ty họ muốn sang sẻ với dân với bà con tại Cần Thơ nữa chứ mình đừng có phân biệt dùng miền hay là ở đâu ở đâu Được phần nửa chưa? Nửa. năm mươi ờ, ờ. sáu chục bao mới có ờ sáu chục bao. đây chỗ này là điểm tập kết của anh em mình trong ờ, suốt cái chặn đường ờ, phòng chống dịch và hỗ trợ cho bà con đại ngân food bia ăn cơm rồi em phạm thu ơi vừa mới ăn cơm xong luôn ăn xong để cho có sức Đúng đó. À, anh hiểu bà có mấy ký à? 耶，出发！ lẹ luôn không có gạo kéo đi luôn người gỡ mười bao quá bạn Minh Giáp nha Hôm nay ờ, mình ờ, sẽ 500kg ờ, 500kg hồi chiều của bạn mình sẽ đem gửi luôn Gửi trong tối nay nha Sau khi xuống 3 tấn gạo đó xong Đây Để sẵn rồi Chuẩn bị cho cuộc hành trình tối nay Này là 500kg Hồi chiều thì ờ, cũng có ờ, anh Phong, anh Phong ở bên ờ, Hưng Phú, anh cũng gửi để hỗ trợ cho bà con ở Tân An về gạo. Còn mì trứng, gạo rồi thì ở bên mì trứng với lại rau củ quả. Mì trứng thì của Mạnh Thường Quân khác, còn rau củ quả thì của Phước. Hên là cái là anh em vừa mới ăn cơm xong thủ tại xe sắp về tới thì tranh thủ ăn cơm cái để có sức còn ở trong kia là của người ta hả thì chắc cũng giao trong ở cần thơ quá ủa anh tài đâu ta đây hả cũng giao cần thơ luôn hả anh đi sài gòn hả Wow, từ Thơ bơm lên tới Sài Gòn luôn hả? Cái đó là mấy tấn? Còn 6 tấn chuyển Sài Gòn hả? Vậy là đi ờ, giao từ Đồng Tháp giao dài về đây luôn. Xe bữa hổm chở được mấy tấn anh? Ờ. Chiếc này mới chạy hả? coi chừng hồi lấy dư của người ta luôn nha à một cây là một tấn á hả rồi lũng hả lũng gì dựng ở ngoài đi lũng gì dựng ngoài đi ờ, dựng mé chỗ đó kìa rồi nghe nè. Rồi. cảm ơn nha về để đại mé đây xuống đây luôn đi lại phụ nó cam tao ê lại phụ nói giùm tao cái toàn thành thành toàn toàn toàn phụ nó giác để đại đây đi nữa thì ờ, mình xuống cái đó sao phụ nó nhắc xuống nó bao bể đây ba tấn là chắc vô xong Ôi, bao này lủng rồi Rồi, nghỉ mệt tí xíu, tính tiếp Rồi, bye bye cả nhà nhé xe bự dữ xe bắt đầu à, xe này tối nay sẽ chạy Sài Gòn chở 6 tấn lên trển